à đeo khẩu trang vô lộn đeo khẩu trang vô anh huy rửa tay anh huy mà khỏi em à, tự mình lo mình trước trước trước khi xã hội lo hiểu không cô anh cũng là một cái style của hip hop nên em sẽ chọn cho anh là những cái này à, hôm nay mình đi sẽ đi uh, quay review một cái shop quần áo của uh, em mình thì tất cả cái ờ, đồ mình huy bận á trong các clip vừa rồi á là ờ, do ba em nó tài trợ hết và chúng ta đi qua bên số quần áo đó nhé yeah. Oh. đeo khẩu trang vô lộn đeo khẩu trang vô đeo đó rồi nhớ rửa tay nha người mà khỏi em à. tự mình lo mình trước trước trước khi xã hội lo hiểu không nhớ nha mùa dịch nào phải rửa tay nha anh em nói chung là tự mình lo cho mình trước trước khi xã hội lo hãy có ý thức đi nha anh em ok rồi và hôm nay là bảo là nói chung là bên đây là nơi support hỗ trợ về quy về trang phục Huy sẽ quay về à, chủ đề xe yeah. Dạ. thì à, bây giờ Huy muốn à, bảo tư vấn Huy thêm mấy bộ đồ nữa nhìn nó về xe nhưng mà anh muốn chọn xe như thế nào xe, xe là quay xe kiểu xe đồ xe thể thao á cái BM à, à BM đúng không rồi trước khi tắt chúng ta mấy nhạc cái thì bây giờ thì anh muốn em có thể chọn cho anh những cái kiểu giống như là thường tướng anh to thì anh sẽ chọn những cái jacket này ok thì thứ nhất nó dày nó đẹp và cái phong cách của anh cũng là một cái style của hip hop nên em sẽ chọn cho anh là những cái này khi mà anh ừ. quay BM thì nhiều khi nó sẽ đồng màu ví dụ như BMW thì cái cái xe chuẩn bị quay nó màu vàng màu vàng thì anh có thể chọn Steeler bản này là bản đặc biệt hơn tại vì em có à, nhìn nó Snoop Dogg quá đúng rồi anh tại vì cái này mỗi lần mà họ biết cái Steeler nhiều hơn là do họ coi cái clip mà hãy chơi tranh của Sơn Tùng với Snoop Dogg thì dạ. với lại Snapdog cũng là một khoanh cứng của Steeler nữa ừ. nên anh có thể chọn cái này rồi vậy uh, chút xíu nữa em support anh này nha ok để em mở riêng nhanh nhé rồi ok rồi thấy không bạn Steeler Snapdog ngày mai mình uh, giả bộ làm Snapdog phiên bản Việt Nam hơi bự xíu <laughs> ok này đã góc giùm anh nhau không dạ rồi em mét giá hàng sang nhé ngoài ra thì nếu như bạn không thích Steeler thì anh có thể chọn LA bản này là bản đặc biệt là nó là mừng 6 lần thắng Nani 6 lần thắng hả World Series thì ở đây mỗi cái áo là nó đều có một cái thông tin hay ừ. ví dụ như mình thích thì mình có thể xem hoặc là mình thấy nó phối rất là đẹp ngoài ra thì những cái này là theo hết theo trên tay hết quá đẹp bảo ơi và bên đây nữa thôi đợi bây giờ bữa nào anh quay chiếc xe mà có màu này anh qua nhà em hỗ trợ nha dạ rồi nó thiên đường của tôi các bạn ơi vô đây chắc đổ nợ mùa đang đang đang đuối đang gồng mà vô đây nó đổ nợ gì đam mê thôi nên giá ờ có bò không mà bảo bò thì em ở đây thì số em trước giờ thì là một chuồng bò chuồng bò luôn hả bạn bạn này là bạn của Hàn Quốc nó là MBA Korea em ừ. em có thể phân tích tại sao nó là bản Hàn Quốc gọi là quả bản Hàn Quốc không? Tại vì anh em có thể nhìn thấy đây NBA style có nghĩa là Hàn Quốc nó mua cái thương hiệu NBA à. sau đó là nó bán ở Hàn Quốc và ừ. nó là nó muốn làm gì là quyền của nó giống như ừ. là NBA dụng quyền cho này mày muốn thối gì là quyền của mày à hiểu hiểu hiểu và giá con này chung với một cái quần em thường là nếu như mỗi combo thì em sẽ bán cho anh em nó là chung một cái quần này thì giá nó chỉ có 600 thôi nó rất là bình dân cho anh em sinh viên full bộ đúng rồi anh và đừng anh em đừng nghĩ thế là đồ bộ nha nó là một cái bộ thời trang luôn chính xác anh em có thể mặc không hoặc anh em có thể mặc phối cũng được giá yeah, ở đây ở đây là tụi em chỉ bán gì đam mê với lại bán chỉ lợi ích chủ yếu là lấy lòng anh trên em mượn trên mượn cái cam cái các bạn để ý uh, trên cái đầu bò này là chi tiết này các bạn đặc trưng riêng nha các bạn tuyệt vời bạn ơi không phải tắt màn hình tiết mình nữa ngoài ra full bộ nãy em nói lại là full bộ này là 600 ngàn đó hả dạ đúng rồi anh cường chút xíu bận cái bộ này cho anh coi cường dạ à, sẵn tiện trong clip này uh, camera cameraman của mình á thì nó theo style uh, dân phòng dân phòng ừ. thì mình hôm nào dẫn vô với underground hip hop luôn yeah yeah cho nó lên đầu thử coi xong chứ bộ này chắc bận đẹp quá nha cưng tụ cuồng của anh 600 k nha các bạn 600 k mua lẻ thì em sẽ bán mắc hơn một xíu tại vì ở đây là em đã lấy theo bộ ví dụ anh em muốn mua lẻ vẫn có thể bán hơn à. giá chỉ mắc hơn là khoảng ba trăm tám à nếu ví dụ cái. như giống như là nhà mình có cái áo nó phù hợp rồi đúng rồi hay là có cái quần nó phù hợp rồi thì mình, mình chỉ à, cần mua cái món còn lại thôi giá à. cũng là ba trăm tám thôi nhưng mà anh nghĩ nó đồng bộ hơn đúng rồi anh tại vì nữa. cái bản này là cái bản 2020 luôn là oh. bản cuối cùng của mà khi mà Hàn Quốc nó đặt trụ sở để nó làm ở Việt Nam oh xuất sắc quá để riêng này mạnh nha dạ rồi để, để đi. để à, hôm ra... nay hôm nay ngày hôm nay mình shop mình có cái gì đặc biệt nữa không ngoài ra thì hôm nay thì em có những thứ đặc biệt ví dụ như là áo này những cái hàng nào mà mới em sẽ treo ở đây hết và đặc biệt à. là em sẽ bán gì nói đó thôi à giống như là hàng mới mình sẽ tập trung phần này. đúng rồi ở đây á với một điều lệ là tất cả nhân viên ở shop em bán gì nói đó cho khách ừ. chứ không phải là anh đã hàng xuất gì không ví dụ như em nói là em sẽ check ra cái áo này về hàng xịn thì em nói hàng xịn ừ. hàng dởm nói hàng dởm hàng xúc em nói hàng xúc thôi à. chứ em không có mà kiểu mà giống như những cái chỗ khác là ok hiểu rồi trôn người ta vậy ừ. thì rất là kỳ với lại anh... À, cái áo này anh thấy à, đặc biệt không tại vì vàng nó nhà anh chơi á tất cả cái logo là anh có hết mà tại sao trên cái áo này nó tập trung cái logo lên tại vì cái bản này là nó lấy cảm hứng từ Supreme và à. hãng này là hãng UNK là một cái hãng này là nó là giống như là nó mua bản quyền của NBA lại tại bên Mỹ á thường á ừ. thì là bất kỳ nơi nào cũng có thể mua bản quyền lại được hết ví dụ như anh có tiền anh bỏ ra anh mua bản quyền về anh chế gì là quyền của anh à hiểu nó rồi nó không có quan trọng thì ở đây em có hai bản một bản này và một bản này nữa cái cái cái phối này thực ra rất là nhiều có cả ba lỗ có cái này nọ nhưng mà anh em thì ở đây thì tụi em bán thì anh em giá nó tốt quá nên anh em vô lại đó à hiểu rồi ở nói đây... chung là giờ là không không kịp không kịp đăng là là thấy không người nhà tới là hốt quá luôn phải có duyên á nghĩa anh em nhiều khi anh em tình cờ qua thấy hàng về anh em chụp luôn à mình không xây không được xây không kịp luôn vậy là tính ra tôi hơn lắm nha bạn được được bé bảo này hỗ trợ về cái phần trang phục nha à, này đẹp quá chắc chim luôn anh hốt một cái cho bà xã quá tất cả đều là ở đây là đều là hình in kỹ thuật số nên anh em giặt là không sợ bị chóc ok ở đây rồi em tư vấn luôn ví dụ như giặt xử lý như thế nào thế nào anh em nhìn dễ biết đó trên sờ vải nè anh em có thể giãn ra anh thấy anh ừ. em chữ B nè nó dạng ừ, theo cái ừ, chữ okay. vải có nghĩa là nó in trên cái nền vải này luôn à, kỹ thuật số luôn còn những cái hình in ví dụ như là <clears throat> hình in thì em sẽ lấy cho con giống như những cái này là hình in đây ừ. những cái hình in giống như vậy nè anh em rờ vô anh em thấy nó nhám tay và nó ừ. bóng bóng ừ. là cái này những hình in thì cái nguy cơ nó rắc ben thì nó sẽ gọi là khoảng hai ba năm nếu như anh em sử dụng mà nó nó cẩn thận á thì hai ba năm nó mới bị giống như rách ra à, bị nứt ra còn những hình này thì anh em chỉ sợ bị bay màu do giặt nhiều mặt nhiều rồi. thôi chứ lại nắng Việt Nam thôi đúng rồi nắng Việt Nam thì từ một cái màu đen anh em có thể mặc riết mà đã cháy thành màu nâu luôn ở đây đã có người từng mặc đồ của mình từ lúc mở cửa đến giờ là 3 năm rồi quay lại đồ vẫn như nguyên trời ơi mày yêu hoặc là à, đúng rồi hồi nãy em có nói anh là mình có cái áo Ricky Ricky dạ à? thì Dicky ở đây thì mình nhập thì các bạn biết thường là Dicky với cái uh, Chicano thì cái dòng này là cái dòng mới của Dicky Dicky muốn hướng nó ra worldwide hơn và ừ. cái dòng này là dòng giống như là dành cho văn phòng vậy nó sẽ là Dicky chenuni con này á nó nó hình như là nó có bán trên Walmart thôi theo ừ. như mình được biết thôi nha chứ mình cũng không rõ lắm mình coi thì con này mình order từ Walmart về Đẹp quá em ơi và con này thì đặc biệt những dòng thiết kỳ này anh em ngoài Bắc hoặc là đi Đà Lạt đều qua shop mình mua đây các bạn có nhìn thấy ở đây là nó là vảy nhung rồi quá ấm luôn đấy bật mí sơ sơ vậy giá của áo này được không em giá này em bán chỉ có 480 thôi à em bán chỉ có 480 thôi à em nói giỡn nói chơi à em nói thiệt ở đây thì em bán gì thì chủ yếu là em bán dành cho anh em á sinh viên hay là mọi tầng lớp có thể mua được chứ không phải là em chỉ bán cho phân một tầng lớp đó anh em nhìn thấy à một cáo xịn nè không có chê chi tiết nè từ cái nút cho đến này nọ và đặc biệt nếu như mà áo có lỗi á anh em cứ việc mang qua nói ừ áo này bị lỗi nào từ bên mình thì mình mình sẽ đổi trả thẳng ở đây có full tem tác luôn giá của nó chỉ có 28 đô 82 là 30 đô em bán rẻ hơn web trời ơi là trời thiệt luôn á hả đúng rồi anh đặc biệt ở đây không bán hàng hay hen nha tất cả là đều là đồ mới hết nhìn là anh biết rồi nhưng mà ý nói là cái giá này sao nó nghe nó mềm mại của sinh viên vậy tại vì ở đây tiêu chí của em là bán cho mọi tầng lớp mà anh dạ bốn trăm tám này nọ kỳ bản này là bản này là cũng cách đây nó nói chung là nó lên mẫu lâu và nó là best seller hiện tại trên web là nó chỉ còn một hai size thôi còn nhưng bản... mà anh thấy nó cái bản tính là cái bản này giả dạ, bồn đồ đúng không đúng rồi anh tại vì cái dòng dicky này dành dòng cho văn phòng á nó là genuine hết ừ. còn một cái dicky mà anh em thường gặp là nó dạng là old school kiểu chicano ừ. rồi Giống như nhưng mà cái này theo anh thấy phối vẫn phối với chicano vẫn được nha đúng rồi anh tại vì dicky là thiên hướng nó worldwide hơn nhiều nó giống như là nó muốn ra thế giới á Thôi chắc để riêng này luôn mấy chút xíu hình lụm này dạ luôn quá Tại đồ đích kỹ nhà cũng nhiều lắm Và dòng này dòng dành cho mùa đông Nó sẽ khác nữa là ở sao? Là ở đây nó sẽ có lót bông À. cái này là anh em mà ngoài Hà Nội và Đà Lạt mà đi cái mùa đông là cực kỳ ấm còn cái bản này bản mùa hè nó sẽ mỏng hơn nhưng mà nói cái này cái form anh bận nó không đẹp lý sao này phải bự con nó mới đẹp phải cao phải à, đúng mét tám mới đẹp hoặc là những bạn nào thích cái phong cách mà nó old school tí cũng được ừ. thì ở đây thì đồ size to á anh em có yên tâm mình đến 200 kg mình cũng có để mình lấy cho anh em xem thử rồi biểu diễn luôn biểu diễn áo nhiêu 200 kg hả áo này là cái áo 4XL e, của hãng Starter áo này tại vì á thường ở đây mình bán anh em bự rất là nhiều bản thân mình cũng rất là bự luôn này là cái mời style to nha các bạn 200 kg 200 kg á ở đây có nhiều bạn mà số ký mà nó hơn 100 kg á ừ. thì ở Việt Nam mình rất là khó kiếm mà thường mà kiếm được thì toàn ba cái hàng mà tào lao không à ừ. chất lượng vải xấu hay là phải là kiểu mà quần quện không thích ừ. những cái này thì anh em mặc chắc chắn á 100 anh em thì hết 80 đến 90 em để hết những cái size này nói chung là giá nãy giờ em nói xong nó nghe nó dễ tiếp xúc quá ha dạ. nói thẳng là quá rẻ cho một cuộc tình luôn á đúng rồi thì chủ yếu là tụi em bán á dành cho người trung bình có thể mua được học sinh có thể mua được sinh ừ. viên có thể mua được tại vì ở đây là không có phân biệt từng lớp ở đây là bán là anh em ai tới đây đều là anh em của em hết giống như là anh là một người lạ anh vô đây em bán cho anh thành anh em luôn cũng như là cô à lấy khách làm bạn luôn đúng không đúng rồi anh hay lắm nha em như là anh thấy à, hiện tại là trên <clears throat> giữa cuối năm vừa rồi với lại à, năm năm nay là này đúng không đúng rồi tại vì cái này là họ biết tới MLB uh, ờ, Korea nhiều hơn ừ. sau này họ mới biết là cái này là Yankee hay là còn nói là áo NI á ừ. <laughs> thì tại sao tại vì cái này là cái logo này là từ cái thời mà anh nhớ là từ thời hai là bảy hay là tám hay đúng rồi đó. đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì uh, cái logo mình đã biết nhưng mà hồi xưa là mình không có cơ hội để tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu gì nó ừ. cơ bản là mình thích nhưng mà không biết chỗ mua Thế ví dụ bây giờ anh tại giờ anh thấy um, xu hướng các bạn trẻ uh, trong uh, cuối năm vừa rồi cái đầu năm nay nè <laughs> kiểu cũng thì hãng này hiệu này nè bên mình giờ có nhiều đồ mà có chứ có chứ ví dụ như là hàng này là hàng của Neora nè các em sẽ các bạn sẽ nhìn thấy cái tag này Neora ừ. Korea nè ừ. cái này là của bản Hàn Quốc thì nó sẽ có sai số ở đây nữa nó là KR ừ. đó còn bản này là bản của Hàn Quốc nè nhưng mà bản này MLB Korea là khác nữa wow chia nghĩa là nó chia hết giống như ở này là Hàn Quốc nó mua MLB không gì nó làm hoặc là nó ừ. đặt trụ sở tại Hàn Quốc nó làm những cái bản mà anh thấy nó sẽ quằn nó tà là quằn lắm thường Hàn Quốc thì nó sẽ tà là quằn lắm đúng rồi đúng anh ấy nó thích thích làm cái cái, cái à, kiểu này mà thì tùy theo anh em thôi ví dụ anh em mà thích dạng thời trang giống như mấy um, oppa Hàn Quốc á ừ. thì anh em có thể chọn những kiểu này và tại vì nó đang là rất là trend còn mà nếu như anh em mà thích một cái dạng mà nó basic á ừ. hoặc là nó là một cái hãng này là hãng Neura nó mua là của MLB nó mua bản quyền lại xong rồi nó làm ra nữa ừ. thì cái bản này là bản nếu như mà anh em mà biết chơi thì anh em chơi bản này thì sẽ hay hơn hoặc là bản này cũng được thì tùy anh em chọn thôi với lại anh thấy uh, ba lô cường cường quay mình ba lô à, ba lô đẹp quá cơ ba lô này thì đây là hàng xuất thôi em bán cái giá nó cũng dễ lắm có ba trăm chín à 390 nha mọi người ơi mọi người ơi 390 nha thì cái là em nói thẳng là tiền nào của nấy thôi à nhưng mà bảo đảm bên em xài rất là bền ví dụ như bị lỗi gì cứ alo shop ơi ờ, hàng em bị lỗi bị vậy gì đó nếu như em à. xem đúng lỗi là bắt về cho anh rồi ok có à. phần hỗ trợ khách hàng gì nha nhưng mà ví dụ mà như các bạn đó cường em có thể quay sơ cái ờ, đứng đứng góc đó em quay sơ về cái cái cái shop này với lại những món đồ trong shop này các bạn có thể nhìn thử ra thì chúng ta đâu nghĩ là cái giá quá hợp lý đúng không thật sự là như vậy nãy giờ nghe bảo tư vấn là áo chúng ta cũng có bốn trăm mấy mà những áo khoác trong rít kỳ đó bảo bốn trăm mấy quá hợp lý thì ở đây em vẫn có hàng mắc tiền cho anh em lựa nữa ừ. vì ví dụ như những cái áo Jordan này là dạng size kit nó là size con nít nhưng mà anh em mà khoảng tầm 50, 55, 60, 65 kg á có thể mặc được cái áo này giá của nó là bảy trăm rưỡi lý do tại sao nó lại bảy trăm rưỡi tại cơ bản là hàng em sắp tay về nó rất là mắc à hiểu rồi hoặc là những cái áo này ví dụ như hiện tại cái áo mà mắc nhất shop em á là cái áo này Yankee này con này đến một triệu sáu tám mươi rồi với lại tùy cái nhập về nữa nếu như ừ. là ví dụ như hôm đó là mình nhập nó rẻ hay là nó mắc nữa à tùy theo giống như là nghe một cái bên dealer bên dealer bên kia họ sẽ nói là nhập mắt hay rẻ nữa đúng rồi đúng rồi với lại theo theo cái mẫu mã này nó đúng không em đúng rồi <coughs> giống như ví dụ như con này nè on west dòng này là dòng của Nera MCXX thì con này em bán chỉ có bảy 790 nếu như mà anh em mà coi trên ờ, tại vì ở đây mình bán đồ cho anh em đồ rau rất là nhiều đặc biệt là chi phim rồi ừ. bên tổ quả à. thì bán rất là nhiều thì cái áo này thì Bibo đã từng mặc rồi để chụp hình lookbook nghĩ này mình hỗ trợ anh em ở chứ alo bảo mình đang cần áo là mình ship liền nó bay basic vậy thôi nhưng mà cái con này dành cho mùa đông không thì Đúng nó sẽ có ở trong là nó sẽ có lông nó rất là ẩm cái kiểu nó là như vậy luôn đẹp quá anh có thể nhìn cảm giác nó là một cái áo cũ vậy đúng rồi anh nhìn là anh biết rồi nhưng mà cái màu của nó cố ý làm như vậy luôn dù nhiều khách áo bị rắc đen khách kêu ủa sao áo tôi bị rắc đen không <laughs> hãng nó cố ý nó làm như vậy luôn giống như cái áo của anh là bây giờ anh có áo thun á cũng hiểu như nào cổ cổ bị cắn hết luôn nhìn giống như dán cắn rồi đó à em như em có luôn á đó. đó nhiều người không biết nó sao bận áo sao đơ gì dán dạ, dạ. cắn đó đúng rồi nhưng mà của anh nó còn nát hơn gì nữa đúng rồi khách kêu ủa sao áo này không bạn có thể search trên web luôn tất cả nè nó bị như vậy nè là nhà sản xuất cố ý làm chứ không phải là mình tự làm hay là ừ. chuột cắn gì hết đó nha mấy bạn không nhưng mà mẫu áo này quá đẹp các bạn nên đến tới đây mà trải nghiệm từng món đồ đi nha có thể camera không <clears throat> nói lên được cái sản phẩm này đâu các bạn cứ tới tới shop đi bạn coi nè thì uh, chút xíu nữa quy sẽ để uh, à, liên địa chỉ shop ở dưới trong phần mô tả clip á các bạn vô đó coi qua gặp bảo nha bé bảo 2k dạ rồi nói 2k cho nó trẻ anh cũng 2k nè anh chín chín hai ngàn luôn nè à. vậy dạ, em mới 18 đi ừ vậy đi hàng này là em nói là hàng xuất thường có nghĩa là hàng nó là hàng gọi là xúc thôi thì cái giá của nó có 380 ở đây thì bán gì nói đó thôi yên tâm cơm form này bận áo này đẹp lắm á cơm chút xíu nữa test bộ này anh coi thử cơm xíu nữa cho anh giờ mà dẫn mà vô thế giới in được rau hiếp hop luôn đó ở đây em có bán tay văn phòng nữa mà Ồ nó đang văn phòng mà, mà, mà, mà, chuyển hướng đó, em phải chuyển hướng đi hướng khác đúng không? <laughs> Marvel Cái này nè, anh nhìn tới anh sẽ tưởng tượng đến gì? Nhìn cái này anh sẽ tưởng tượng đến gì? à cấp 3 đúng rồi nhưng mà thật ra là một cái hãng khác nữa Genuni ồ oh. nó rất là nhiều hãng luôn ồ oh, này các bạn các bạn nhìn xa nè giống như cấp 3 hả nhưng mà nó là trapping cấp oh. 3 nó parody lại vậy đó <laughs> à hiểu rồi nhưng mà cái này là parody được công nhận nha mấy bạn có nghĩa là một cái hãng đăng ký đàng hoàng luôn ừ. có năm trước em bán áo giống như Gucci luôn khách nhìn không biết luôn nhưng mà thật ra là hãng đó là một hãng Rice One ờ, của Mỹ ừ trong như ở như anh ở ba hả đúng rồi anh còn này ví dụ như bạn nào ở đà lạt biết là không có đèn á đèn giao dạ. thông thì bạn mặc cái này đứng ở tên là phun đèn giao thông nhìn cái này dạ. à, cái này cũng cover luôn ha em giống lego á hãng này là của hãng à, Brooklyn luôn hãng này nó cũng nói chung là cũng nổi tiếng nhưng mà ý nói mượn cái áo này vô nhìn cái cái cái, cái dòng chữ này mà nhìn nó giống như mình trong lego lego á lego á đúng rồi anh đẹp nha em giá con này em bán 300 phí ship luôn bán gì đâm ba cho anh em cái này anh nhìn cái kiểu uh, chắc với ờ, Vina House thích hơn á không anh Vina House thì em có anh Huấn Ủa sao em này giống tiệm tập quá vậy cái gì em cũng có vậy dạ đúng rồi anh <laughs> đây những này nhớ anh Huấn liền anh Huấn à anh Huấn à anh Huấn mới về đấy Huấn Rô huấn Rô đây anh em Rô đàng hoàng có hoa luôn nha nhưng mà anh nhìn cái kiểu này chưa chưa ra Vina House đâu cái này nhìn giống Vina House hơn à đúng rồi anh ở đây thì tụi em nhiều khách lắm Vina à, DJ cũng có nè à, Underground rapper dân văn phòng Nó ra những chú mà chắc cỡ ba mấy, bốn mấy, năm mấy vẫn có luôn Tại vì họ thích cái phong cách này thì em tư vấn thôi Ở đây không kén khách hàng Rồi vậy đúng đây vô đây Vô đây các bạn chỉ cần cần tiền thôi Cái chuyện tư vấn là có bên này lon có bảo rồi, đúng không đúng rồi rồi chỉ chọn đồ đẹp mà lấy thôi quá xuất sắc em ơi con này là cái quân Hàn Quốc này mình nhìn mình biết nè cái màu này là màu 3D nó là phối với Galaxy có nghĩa là bạn nhìn góc khác là hẳn là màu xanh nhưng mà bạn nhìn xéo nó đúng rồi là nó đen hay đen, tím. đen tím à, có đen nữa giống như đen đen đậm đen cái con này là streamer Rambo thì đã có mặt rồi nè những cái này đồ size lớn size nhỏ gì em bao la hết mà cái vải này thì đặc biệt nó cực kỳ mát đây Trời em nhìn cái móc này Anh nhớ ngày xưa anh bận quần rin như thế này không nè <laughs> Quần rin theo này nè Hiệu này là hiệu mà nó mắc tiền lắm luôn á Nó nó cạnh tranh với lại à, quần ông địa Với Relay nó Đúng rồi Relay ở Hàn Phúc á, hồi xưa mà ai vô Hàn Phúc mua của con Relay cũng 10 triệu chứ gì Anh ngày xưa à. anh bận quần này với lại quần ông địa nè em buôn bán nãy giờ nói giá là em coi chừng nữa nha sau clip này nhiều người tham đập em nói nha. anh nói trước không sao đâu anh tại vì <laughs> mình tại vì tính của người tính của mình đó là mình bán xong mình nấu dậy thôi à anh em thích thì đến thôi Đó, à, hợp lý quá mọi người ơi chết tôi rồi đây thì ở đây có nhiều cái mẫu mà gần như không ai có luôn thì anh nghĩ nãy giờ nói chuyện với em á ở đây đồ đạn như vậy á thì em nên mở thêm một cái chỗ nhỏ nhỏ để bán trả góp hay là cái gì đi để gọi là hỗ trợ dân chơi đi anh nói thiệt không em, em biết chuyện đó nhưng mà nó khó lắm anh không thì để số điện thoại anh bố bắt họ để số điện thoại anh à em có dịch vụ đó luôn rồi anh không có like rồi luôn nói chung hồi <laughs> bảo tính hết rồi mà không kịp tính luôn à, nói chung là bảo nó hỗ trợ mình về quần áo là thấy hạnh phúc rồi đúng không thì nón nón hôm, hôm nay thấy ít hơn mọi khi đúng không ạ? đúng rồi anh tại vì ở đây thì nón thì em bán uh, thứ nhất là hàng kỷ niệm giống như souvenir với những con này souvenir hả là hàng kỷ niệm nghĩa là hàng mà <laughs> nó là trong cái store của Marvel nó bán luôn chứ nó không collab với ai hết à đó hoặc là những cái nón này thì One Piece 47 nè những cái nón này là hàng xuất hết thì ở đây bán gì nói đó anh em cứ yên tâm mình bán cái giá ra thì đúng cái giá của anh em luôn mà hàng rất là tốt bây giờ anh hỏi anh bảo ông câu nè những shop này giống như mình hiện tại ở đây à ở Sài Gòn giống shop bán đồ phong cách đồ giống em là ở Sài Gòn này nhiều em theo em biết thì em rảo thì nó cũng gọi là mới chớm à, à. tại vì cái ở đây em mở ra hai năm trước á à, là... chủ yếu là em mở cho anh em sinh viên với lại em đi kiếm đồ anh em kiếm đồ hai hen ví dụ như những cái áo bóng chày này ừ. mình bảo đảm luôn ngày xưa mà bạn nào mà đi coi những cái clip mà giống như những cái phim hoặc những cái clip rap của mỹ á ừ. anh em mà kiếm được cái áo bóng chày này cực kỳ khó anh em phải đi vô săn hai hen hoặc là ừ. sau này thì mới rộ lên những cái hàng sida ví dụ như những cái shop bán đồ hai hen nhiều đúng rồi đúng rồi đúng rồi nhưng mà cái giá anh em phải trả cho cái áo đó ừ. nó quá là cao đúng đúng đúng thì em, em mới đúng. kiếm được một cái số nguồn ví dụ như là ờ à, bình dân giá ừ. rẻ nhưng mà hàng xuất xịn rồi, mình bán rồi. gì mình nói đó mình tôn trọng khách thôi ừ. chứ mình không phải mà ờ kêu là hàng hàng không tại vì ở Việt Nam bây giờ nó cũng làm phát được áo bóng chạy luôn mà ờ oh. vậy luôn hả giá bao nhiêu cũng muốn trăm hai trăm tám gì cũng có căng cái nhiêu cũng có đó cái gì những cái hãng này nè mình chắc chắn ít bạn nào biết lắm chỉ có bạn nào mà chơi hay hay nó biết người ta ST nè đâu ai biết không em bán áo này ba trăm nghìn hàng mới luôn nè còn luôn cái mặt này đúng rồi nhìn cái like này là biết rồi hoặc là những cái áo như mình đang mặc là cái áo này nè áo này á bạn lên những cái web nước ngoài Jimmy Chat á nó bán một cái áo này là 30 đồng mà đang sale luôn ừ. này bán 480 30 đồng giờ em hơn 700 480 phá 700, giá phá giá 700 mà chưa tính ship nữa nha đúng rồi đó, những cái áo này thì mình bán chủ yếu là cho anh em sinh viên học sinh có nhiều bạn cũng tội lắm ví dụ như là đi làm á anh chạy ừ. suốt ngày suốt ngày xong cái nó hôm nay em giành được đâu 700 mày mua áo này mày bán 780 thôi bớt em luôn không đó mình nghe khách hàng nói rồi có đó mình vui lắm vui hoặc là ở đây có bạn là cá lóc là bạn đó ở rap underground em biết bạn đó là hồi xưa là bạn đó thích the bull ừ. thì người anh em đó thì tình cờ thôi bạn nó qua mua có sai là anh em chơi thân tới giờ bạn đó là biết ở đây luôn tiền bạn ấy đổ vô tính hàng một cả trăm rồi đó nhưng mà nói chung là từ khách hàng nãy như nói từ khách hàng thành một người bạn đúng rồi rất là hay thì bản thân bên anh cũng vậy bên anh cũng ờ, hiện tại anh bên anh là kinh doanh ngày trước anh là xong rồi anh làm bên media truyền thông nữa thì những khách hàng anh sau này là bạn anh đó thì mình cảm thấy vui lắm vui lắm anh tại vì khi tiếp xúc với họ mình học được những cái hay đó. đúng rồi mỗi Như người khách là một giống như là một người bạn của mình khi mà mình quen được á họ có những cái đường lối rất là hay đúng rồi người ta chia sẻ mình á giờ là bảo nhìn thằng camera này là tư vấn nó bộ đồ thôi thôi cho mình reset lại giùm anh nè reset hả các bạn à, đã xem clip vừa qua Huy một lần nữa Huy à, thay mặt tiên của Nguyên á tôi chào Pixel cảm ơn Bảo rất là nhiều trong thời gian qua đã hỗ trợ về, về, về, về à, phần trang phục thì uh, Bảo muốn gì chia sẻ với anh em không? Mình muốn nói là trong cái mùa dịch này nè anh em có việc ở nhà còn cái việc mà bán hàng và ship đồ thì để shop mình lo ừ. và một phần nữa là mình cảm ơn anh Huy Trần đã tin tưởng và ủng hộ shop mình từ cái thời gian đầu tiên cho đến bây giờ và cái địa chỉ của shop mình là 270 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5 quận Phú Nhuận, Lầu 1 và đặc biệt á, là shop ở dưới vẫn còn một shop nữa dành cho anh em mà fan đá banh mua luôn ở dưới là bơm shop nếu như mà anh em nào mà ở một thành viên là cái hội quỷ đỏ thì anh em sẽ biết được rằng á à, shop mình sẽ nằm trong một cái list đó thì với một phần nữa anh em á nhớ là stay home ở nhà nha đừng có đi đâu hết á tại cái mùa dịch này là mình nên cẩn thận đi chúc anh em có một ngày vui vẻ cảm ơn các bạn đã xem clip rồi